hoa chiều tím màu của hoa nhung nhớ sắc em yêu hoa tình em dịu dàng trao về người tựa ngàn sao đẹp nét thanh cao tuyệt vời một loài hoa mang tâm sự người gieo hạt chọn tình yêu khi ở chốn nhân gian hò hét nở khi bình minh vẫy gọi như tình đầu em đã dành chọn cho anh lòng hoa buồn hoa rụng tim đầy sân có phải chăng vô thường trong nhân thế nhưng tình em không chiều tựa bao giờ em vẫn yêu sắc màu hoa xưa chiều mến lòng thầm mong hoa nở mãi trong anh như tình em dịu dàng trao về người lời tình thơ dành hết cho anh một đời chiều tím màu của hoa nhung nhớ sắc em yêu hoa tình em dịu dàng trao về người tựa ngàn sao đẹp nét thánh cao tuyệt vời một loài hoa chọn tình yêu khi ở chốn nhân gian hoa hé nở khi bình minh vẫy gọi như tình đầu em đã dành chọn cho anh lòng hoa buồn hoa rụng tim đầy sân có phải chăng vô thường trong nhân thế nhưng tình em không chiều tựa bao giờ em vẫn yêu sắc màu hoa xưa chiều mến lòng thầm mong hoa nở mãi giang trao về người lời tình thơ dành hết cho anh một đời lời tình thơ dành hết cho anh một đời lời tình thơ dành hết